धीरे चला ना चलो मैं देख ही रहा था फोन आ गया आप पड़ो या नहीं ठीक है बहुत है मत जाने ते ते ते ते ते यहीं बसते हैं गाना गाना पुट्टा बंदे यार अरे यार गाड़ी ले जाना गाड़ी ले किदा मियो शेला काउ ले जाने फिर कुछ नहीं लगा मतलब यार ना काउ ना काउ ना काउ तो तो तो तो तो तो तो तो तो तो तो 后转后转的，后门进的，门进哎，什么那干嘛？好了，好了。别别老进那表，分了嘛，谢了。乌龟蛋，乌龟蛋，乌龟蛋，乌龟蛋，了，干的了。刚干的呀？啊。WiFi 的信 Thank you。 အော်ရှော့ဘာဖြစ်ချင်လဲပြောဖြစ်ချင်တာကိုပြောလိုချင်တာကိုဖြည့်သိပေးမယ်ဘာဖြစ်ချင်လဲပြောဖြစ်ချင်တာကိုလိုချင်တာကိုဖြည့်သိပေးမယ်ဆက်တကောင်ဟလားအဖြစ်ချင်တယ်ပြောဖြစ်ချင်တာကိုပြောလိုချင်တာကိုဖြည့်သိပေးမယ်ဟလားအဲ့ဒါမိနစ်တော့ဒါတော့ဘယ်မိနစ်တော့ဒီမှာဝယ်နေပြီတက်တယ်ဟလားကိုပြူရရမှတ်ပေးထားတာဒီအေးရှော့ဒီဟလားไอ got five eliminations just now. 문제 다 반대야 문제 아이고 문제야 아이고 H야 타이 타이너가 오냐 막 문제야 Ahora, ahora, ahora. Pues tú, camping. Oye, vos, ¿qué haces en el baño? Anh làm anh làm anh đi ăn được mấy gì này? Không, không, không, không, không, không, không, không, không, không, không, không, không, không, không, Cúi con là là là uy là uy là uy là uy là Cúi con là uy là nó bay là con cái này là Uy uy uy là là là uy là Cái ta bây giờ nó ăn chết là Tao cú đâu Lộp phim mê để hả phim mê sao là Tân gần đi Hả phim mê 下面那块呢，就是把我们改了嘛。那里不要的，你就不要我出来。对呀，我一般小米小小米的不对，咱们这里的。我一般小米的。要嘛，对呀，多少年往面后面嘛。chạ không chạ ví dụ tiền đi ha đi về phá đi ha nó vào ngôi nó vào ngôi nó vào ngôi nó vào lại nó mày nó mày thì nó mà không túi này nó mà không túi này Chạy đi, chạy đi, chạy đi, chạy không phải đi đi. ông mày nó bị

Itu tuh pilih hari deh. Itu tuh deh. Wah, cuma tuh enemy enemy tuh deh kau tuh lain cari ya. Kita tidak apa apa. Cuma tuh ya. Bawa no wah itu apa yang kau nih cuma tuh ya. Tuh lain cari apa nih. အာဒီကပုံနဲ့မှမစင်ညာပြောနေတာအားချောက်ပြောရအိုင်နာကင်းမတော့အကွာတူမတာဘာမှမဖြစ်ဘူးဘာမှမဖြစ်ဘူးဒီဘက်မှာဘိတ်နာနေပြရဘိတ်ကိုအိုင်နာနေနေဘိတ်ဟိုးရှိမှာတော့ကြည့်သေးတယ်ယူရီတထားကွာရန်ဒီမင်းရတာပါ ಮನೆ ಲಾವಿ ಲಾವಿ ಲಾವಿ ಲಾವಿ ಲಾವಿ ಲಾವಿ ಲಾವಿ ಲಾವಿ ಲಾವಿ ಲಾವಿ ಲಾವಿ ಲಾವಿ ಲಾವಿ Ồ. Đấy. Ngập. Cái ông đi cái này chỉ bảo cho nó pi đã. Sao nó tay mình nó tay kia mình à? Tay kia mình nó mà cái gì này? Mà tay nó mà lên tay. Mà tay nó. Ra rồi, ra sẽ chết thật. Cái mà tay đó. Ra đó, ra. Boy, you the boy.

นี่นี่นี่นี่เอามาเดี๋ยวเอามาเดี๋ยวเอามาเดี๋ยวเอามาป้าผมเองนะอีบีเอาลงรอมาจังหวะรอมาจังหวะนั่นนะ हो डालो हो डालो आइडिया है I got supplies. ओए ओए कौन गिरा पता नहीं अब वो नहीं भी ऑन था मैंने ಅವನೇ ಫುಲ್ ಮಾಯರ ಹರ ಯಾ ಯಾ ಯಾ ಯಾ ಗೋಯ ಗೋಯ ಬಿತ್ರ ये बिना ताया पुता तो ओ बिना ताया वाह आज जाओ ला अलग दिन और दो जना सर सर बाउन सर बाउन वे ने भी डाई डाई डाई ओ shit ဖြုတ်ပေးတယ်ဖြုတ်ချက်တိုင်းလက်ကေတူတာမှောက်မယ်လေလာပါဦး Kamu. मला त्या मग मी लागेल तुम्ही Ule ming lah, bang. Wong, yuri, pola istirahat. အဖမလို့ကွာကူလီမင်းကပါတော့ဟုတ်တယ်နော် Thank you ဒီမာသေးမာသေးမာသေးမာအဲ့ကအဲ့အကိုင်ဟိုင်မှာထောင်းချန်နီဘာမှမချန်တော့မချန်တော့မချန်တော့ဘာမှမချန်အဲ့ဒါအဲ့ဒါလုံးနင်းမယ်နင်းမယ်လားအဖေါ်လမ်းဒီကြာဘောတော်ဒီငါဖြတ်သွားတာပြေးသွားတာငါဘာလို့လိုက်တယ်လိုက်ချတာမရှိတော့ဘူး ये कोना मत जगे ये कोना मत जगे कोने दे दे दे नॉक चते आ जाओ नॉक डैमेज इधर से इधर मेरी लो बैठ लो बैठ लो बैठ लो आगो से चले आगो से अरे आगो से भाग ले मेरी लो बैठ लो नहीं नहीं नहीं आगो से दे दो ना दे दो कौन सी वाला अरे क्यों है ना नहीं का नहीं का बैठ लो बैठ लो एकदम बैठ लो एवड़ी तो खाओ जम ना 我们见了，哎，不，别玩了，哇！哎，哇，哇，放哎，你们个上我等家的哇！没了，耶耶。啥来了？这这个老板在家里。चिकन फोन है तेरे पी वाले नेपाली नेपाली नेपाली BY야 tao mà có rồi ha mông sống ở là này sống ở là ôm lên đúng là nếu tôi nghe thằng nuôi anh thằng nhé tôi nghe miếng thịt ok tôi tao số nó mà ba rồi 오늘 피비 잡는 거 나나 피야. I'm oh, a vehicle. 어, 쉬어 쉬어 không 쉬어. không 공이야. गाडीमा पहिले यसमा गरेर चेक गरौँ है गाडीलाई जाउँला जाउँला हामी यसकोमा बसिरहेको कहाँ हो रहा है कहाँ हो रहा है कहाँ हो अभी ना यार तीन तीन तीन तीन तीन तीन तीन तीन तीन तीन तीन म त उता गाडी लिएर म साउनलाई मलाई देखिरहेको छैन 干了吧！干了偷拍的呀？啊对呀。哦，卡里能来这么多？卡里能去打没有？谢了，卡里家能去打？我这里来干嘛了呀？那搞了，那搞了，那搞了，后端坐，还有坐，还有坐，还有坐，还有坐。哎呀，两三十一。后端坐，后端坐，我们整，我们整。哎，什么？我那搞嘛？好了，好了。哎，你要老紧张，不要，了嘛？谢了。 OK，OK，OK，OK，OK，OK。OK，OK。干啥呢？干啥？干嘛？为啥子死啊？Thank you。哦哟，把配件拿掉，配件拿掉，零件拿去搞维修，把配件拿掉，配件拿掉，零件拿去搞维修，咋的搞？好了，把配件拿掉，配件拿掉，零件拿去搞维修，没了，那没得做。 ဒါတော့ဘယ်မိနစ်တော့ဒီမှာကိုဝိုင်းစင်းပြီးတက်တယ်လားကိုပြူရမှတ်ပေးတာလားဒီတိုင်းအေးရှော့လေးရလားဒီတော့ကိုစတဝနာမှာတော့ကလေးဟောက်လာပြီးတော့ဟုတ်ဟုတ်မင်းတို့ပြတဲ့ကောင်ဘတ်ဘတ်ကနေတယ်အဲမင်းအဲ့လိုမရဘူးဖန်လွဲမယူဝူးတဲ့ဒါပဲလေဝိုးလေးနဲ့ဒါဝိုးလေးနဲ့ဟဲ့လားလက်မလေးအသေးလေးစာဝိုးလေးပဲကနစ်လိုက်တော့ဝိုးလေးတောင်းလိုက်ရှင်းဝိုးရမှာဟဲ့လားစောက်ကလုံးကိုဖြုတ်သွားဟဲ့လား အင်းကြီးရဲ့ဘုံရဲ့ကောစားအဲလေကြက်ကဲကြက်ကဲထတ်တော်တယ်ဟလားကြာလို့ဆက်ပါလာပြီအမကြိုက်ချရာလေးပေါ်ပါလေခင်ဗျာဆက်ပြီးတော့ကြည့်ကြည့်ပါအောင်အော်တော့တက်တယ်မရှာလေးဆက်ပြကြပါအောင်နော်ကျွန်တော် public နေရာမှာဆက်ပြကြပါအောင်ခင်ဗျာဆက်ကြည့်ကြည့်ဆက်ပြကြရပါတယ်နော်တဲလေးဓမ္မလေးရေမနေ့ကသင်ထားပြကြပါအောင်ဟုတ်တက်တယ်ဆိုဟုတ်တက်တယ်ဆိုအဲ့ပေါ်နေမပြတ်ပါနဲ့အောက်အောက်ကပတ်သွားပါလားအဲ့ဖျားရောက်မှရှိနေတာဟိုလာကနေတေးနေတယ်နည်းနည်းတက်မှာအဲ့လိုမျိုးလေး 进来那里啊！你进来比下午多。哎，买芝麻糕去。芝麻糕糕呀，糕呀，别买别买别别哎。好，我拿点毛。谁呀？太阳光那个那个那个。啊。啊！后羿来在也杀了我。没死。这个闹娃的。哦，没闹完了。 နော်ပါကောင်းပါပါဒီတော့ပါစုံနဲ့နာတာတော့ဒီအဲ့တော့ဘင်းမပါဘင်းမပါကြဘူးဘောနာတာဘင်းကမရှိကြငါမင်းတို့ဝါမမမင်းတို့ဝါတော့ငါတက်ပြနေကကားပေါ်နေကားပေါ်ဆိုတည့်မှာလှုပ်တယ်ကွာစကုတ်ကစက်ပြနေလိုက်တာဟယ်လိုဘီပီကာချူရလို့ပါလာလာလာဖန်ကန်လာအော်ဖန်ကန်တော့ပြင်ကျွဲလာကျွဲလာကျွဲလာ